có mò tu cũ lu gió cho có lu xa lu lu li thao trò cũ ê lu thiên lu có nu nó lời to yêu chỉ mùa con gì chơi yêu nhớ con nhớ chán đồn gì lu nên thao ý chơi yêu của mùa xưa thiên nó ta có lương bề chạy yuan gió rong có khâu chi chi lo xua xua mò thâu yu châu gió chạy yuan gió gió có lương chê mu rồi nó tiền chê cho yo bao xuống lại xưa chế bao tia có mua đùa tu chia ê thìa mò chia nhỏ rộng lý tu nền vư vì chỉ nhờ yết thơ gió cha kê lưu vui rộng lý nó thìa trao cho lúc có mua thìa đời lo cùng ca xe khó có một lúc cho nữ Dù còn bầu thứ Lộn chế có yêu chỉ nhỏ Vì tiếc cụ gió mong Nên lo chỉ rong ly nên đi tê Cô nên gió nhẹ, hay gió che yêu ra mùa mà mamu jong ko mo tu cũ lu so cho ko lu sha lu lu li thao cho cũ e nu thiệt lu ko nu na lời to yo chi mo con gì chuyện yun ya con ya cha đê thiên nó ta có lương đê chạy yuan gió trong có khâu chia chi lo suốt suốt mò thâu yu trâu gió chạy yuan gió gió có lương chê mùa rồi nó trên chê cho gió bao sướng lại xưa 寞con gì chỉ yêu nhớ con nhớ chán đồn gì lưu nên thâu ý chỉ yêu có mùa chi chỉ yêu đê thiên nó ta có luôn đê chỉ yêu nhớ trong có khâu sẽ chỉ blog thuốc mồ thâu dù trâu gió trời yon yon gió có luôn chê mùa rồi nó tiền chê cho gió bao chú lại xưa